đi lên luôn Mẹ mẹ dẫn đi đi chứ quay mẹ cho Đi đi nói vậy? Hai Ngồi xuống luôn đi từ từ Rồi, xong Cười cái kìa Cười cái đó Tâm mày ơi Ba ba ơi, ba ơi đi con Ba ơi Ba ơi đi, kêu ba ơi đi Ba Ba ơi Con, con, con, con đi Nói gì vậy? Kêu ba ơi Ba ơi đây mẹ coi cay tụi mày nói cay đi cay cay